Xin chào quý vị các bạn đã đến với điểm máy Cường Linh thì hôm nay chúng tôi mang đến các bạn sản phẩm đây là máy à, đùn thịt đùn à, xúc xích lạp xưởng đấy thì à, máy thiết kế rất là nhỏ gọn đơn giản như này toàn bộ là máy là máy inox này 304 đây là tôi đã tháo rời những bộ phận của máy đấy thì đây là khung máy này phần khung máy và phần trục ép toàn bộ lòng inox toàn bộ là linh tư này kể cả đế máy này thì phần khung sẽ được ờ, bắt vào bốn nóc của phần đế này chắc chắn luôn Đấy. toàn bộ làm bằng inox linh tư sáng bóng luôn dễ vệ sinh lau chùi Đấy. còn đây là cái uh, buồng chúng ta bỏ thịt vào bỏ đạp xưởng vào Đấy. nó hình trụ như này hai bên sẽ có hai khóa và đai chúng ta gài vào bây giờ sẽ có viên đầu chế lờ thế này để ép nguyên liệu ra đây ngoài ba linh từ này rất là đẹp sáng bóng luôn còn đây là các đầu ra của máy thì kèm máy sẽ có bốn đầu ra như này tùy vào kích thước kích cỡ chúng ta mong muốn khi chúng ta muốn làm xúc xích hay là lật xưởng đấy bốn kích cỡ như này từ lớn đến bé Đấy, trục lớn nhất đây Đấy, có tầm khoảng độ 3 à, phân hai rưỡi ba phân bé hơn thì có tầm khoảng à, độ 2 phân Đấy, thế thì à, một phân rưỡi cái này một phân Đấy. đây có khóa cái đầu này đây là tay đòn của nó thì máy có à, đầy đủ những phụ kiện đều bị nốc còn đây là cái à, răng cao su kèm theo xe cua chúng mình chúng ta đây răng cao su sẽ bắt vào đây để nó khít giảm áp lực à, nó tăng, tăng cái độ kín ở trong cái buồng khi ta ép xuống Đấy. còn ở ngay bên này em tôi sẽ quay các bạn Đấy. sẽ có một cái như này cho thoát hơi thoát khí Đấy, để đảm bảo chúng ta khi ép cái lọc xưởng ép cái xúc xích ra nó không bị uh, có hơi bên trong Đấy, chúng ta ép xuống thì hơi nén ra đây Đấy, để trước chúng ta khi uh, ép cái xúc xích ra sẽ được uh, chặt hơn Đấy. nó rò so như này hai bên sẽ có những con ốc để chúng ta gài cái buồng vào toàn bộ bản inox của anh Tư luôn máy khá là đầm chắc chắn thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp đặt máy luôn này Đấy. thì ở ngay trục này sẽ có hình đánh răng như này để chúng ta cắm tay đòn vào bên này quay Đấy, nó có đây có hai tay đòn hai chỗ để lắp tay đòn này ở trên là nhanh thì chúng ta tháo ra còn dưới là chậm thì ta ép chặt vào đấy. còn khi rất là đơn giản thôi đấy. chúng ta quay hướng vòi này về phía trước gài vào hai cái hai bên đấy. đấy thế là xong đơn giản như thế thôi trước này thì chúng ta muốn là điều chỉnh cái à, độ to và nhỏ của cái à, hạp sửa cũng như là cái kích thích của mình thì lắp vào thôi thay đổi nhau đấy thì chúng ta muốn là lúc trung bình như này khá lớn này thì chúng ta sâu vào thôi chặt vào thế xong ở trước này chúng ta có thể có cái uh, túi vào như là cái đường để chúng ta bỏ xúc xích vào để làm xúc xích đấy còn ở tay đòn tay đòn thì chúng ta sẽ lắp vào đây đây là nó đang ở trên thì ta lắp vào dưới này rồi có chậm để nó nén xuống này để giúp cho cái sản phẩm ta chặt hơn xuống này quay theo kim đồng hồ đấy nó sẽ nén xuống đấy rất là nhẹ luôn đấy. khi ta bỏ nguyên liệu vào thì chúng ta chỉ cần nó hơi nặng tay một chút đấy, để ép nguyên liệu xuống còn cái phần không khí được đẩy ra ngoài có con ốc này này đấy quay chỗ độ so lúc nãy tôi vừa chỉ đấy là như thế Đấy. một lượt động rất là đơn giản thôi Đấy. còn khi lên chúng ta có thể quay ngược lại Đấy. khi có nguyên liệu bên trong thì chúng ta tốt nhất là bỏ vào mức à, ở trên này quá nhanh như này Đấy. Đấy. bỏ vào chúng ta khóa lại ta bắt đầu quay bắt đầu quay thôi nguyên động máy rất là đơn giản thôi thì trên ờ, uh, ờ, chi tiết sản phẩm cũng như là cách lắp ráp cũng như là dễ vệ sinh đấy khi chúng ta vệ sinh thì làm ngược lại như uh, quá trình tôi vừa lắp vào đấy tháo hẳn hết bộ ra vệ sinh đấy máy thì toàn bộ làm bằng cơ cũng như là lắp ráp bằng inox các thứ thì chúng ta chỉ cần rội nước trực tiếp vào lau chùi như là dễ dễ lau chùi thì luôn đấy thì bà con có nhu cầu mua máy làm xúc xích làm lọc sửa thì vui lòng liên hệ để máy cường linh địa chỉ số 36 đường Cổ điện A xóm bảng xã Thiệp thành phố Hà Nội qua số điện thoại chúng tôi có cá màn hình để biết thêm chi tiết sản phẩm cảm ơn các bạn rất nhiều nhớ like kênh để xem video tiếp theo cảm ơn các bạn